Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được Tam Bảo che chở, tai ất tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lần tăng trưởng,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 Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. trí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo đến đại chúng cùng ngồi tụng kinh lữ hương xa nhiệt pháp giới mong huân chư phật hài hồi tất diệu văn tùy sự kiết tượng vấn thành ý phương ân chư phật hiện toàn chân thật nghĩa nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát bài kinh phật độ cho bé kiêu căng và ngu thuở xưa có một người là con một không anh em từ nhỏ anh được mẹ cưng chiều hết lòng lo cho ăn nồng mối sau này anh được nên người cha mẹ đưa anh đến các bậc thầy giỏi ban tốt và khuyến anh gắng học xong thừa ấy anh lại nghênh ngang ham chơi không chịu để tâm hóng hỏi anh sáng theo học chiều đã bỏ không ngó ngàng gì đến sách vở nên đã bao năm rồi mà rốt vân hoàn rốt tây vậy cha mẹ gọi anh về giao việc trông coi nhà cửa làm ăn buôn bán sống quen thói ăn chơi leo lòng không chịu siêng năng làm việc anh đã bỏ phế mọi việc chẳng bao lâu nhà cửa suy sụp riêng anh cứ mặc tình tiêu xài bán hết lúa tóc rồi lại bán luôn vận dụng trong nhà để thỏa mãn ý thích của mình sống đời nghèo khổ bê tha như vậy anh suốt ngày đầu tóc rối bù áo quần nhớ bần chân không mang dếp la ca khắp nơi tinh tình anh lại sàn tham thô lỗ ngu si không biết si diện cho nên ai cũng khinh ghét gọi anh là tên hung ác không thèm nói chuyện trước tình trạng đó anh đã không biết lỗi còn trở lại tránh cứ mọi người chướng hết anh oán cha mẹ kế lại tranh thầy bán anh nghĩ tổ tiên thần linh không chịu giúp đỡ khiến anh ra lông nỗi này có lẽ chỗ phần nhã dũng sẽ hướng được phước nghĩ xong anh bèn đến chỗ phật làm lễ rồi ra trước bạch rằng đạo của phật bao la dung chứa tất cả nay con xin làm đệ tử mong phật chấp nhận cho đức phật báo phàm người muốn cầu đạo phải tu hành thánh tình này ông mang những câu nhiễm trần tục vào trong đạo chỉ nhọc ông vào có ích gì chi bằng ông hãy trở về lo hiếu kính phụng thờ cha mẹ hết lòng học hỏi thầy bạn gắng sức gây dựng gia nghiệp trở nên giàu có yên vui lấy lên để sửa mình không làm những điều bất chính ông hãy tâm gội ăn mặc sạch sẽ cẩn thận lời nói hành động giữ lòng chuyên nhất lo làm ăn siêng năng tu sửa thì sẽ được mọi người yêu mến ông làm được những việc như thế mới có thể ông đạo bấy giờ đừng thế tôn liền nói kệ không tùng động lời dở không siêng năng nhà dở không trang nghiêm sắc dở còn phóng giật việt dở kéo bẩn dở huệ thí bất thiện dơ thiên này ngã pháp là vết dơ đời này và đời sau dơ trong các thứ dơ ngu suy là hơn cả tu hồng dứt ngu si thành thì khéo vô cấu người đó nghe kệ tự biết mình trước đây kêu màn ngu si giờ vâng theo lời Phật dạy hoan hỷ trở về nhà anh thiên đọc kinh sách gắng lo ra nghiệp khép mình giữ giới không làm điều trái đạo gió với bà con làng xóm đều ngợi khen tiếng lành đồn xa cả nước đều xem anh là người hiền ba năm sau anh trở lại cho phật cuối mình định lễ thành khẩn bánh rằng kinh bánh tương thế tôn bậc tôn kính trí chân đã đồ con nên người bỏ ác làm lành trên dưới đều được an vui xin ngài hãy rủ lòng từ bi tiếp độ cho con đưa xuân ra học đạo đức phần đám lành thầy dâu tóc người đó liền tự dung thành tướng xa môn nhờ tư duy thiên quan lý tư đế ngày càng nỗ lực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 sa đăng ta yến ta sa sa đế tam miêu tam bồ đà sa đa địa tam bê sa tê bê sa tê bê sa sa tam mô ni đề ta tiêu ta Pha ra đi sát xa đi sát xa giang chi đi giang chi đi ra vẫn cha ra vẫn cha biến đề ca thân đi về sa ba nam mô tam bát đa mô đà nam ma bát ra đề ở đa sa na nam bấm đa đề tam kỳ kêu nhà phà ra nhà phà ra vẫn ra nhà phà ra vẫn ra nhà phà ra đề sát xa đề sát xa giang chi đi giang chi đi ra vẫn cha ra vẫn cha biến đề ca thân đi ta ke om ya pa ra ya pa ra ba sa ya pa ra ba sa ya pa ra re sa sa re sa sa san chi re cha vẫn cha bên đề ca thân chi ye sa ngày an lành đêm an lành ngày đêm sâu thời thường nắng lành trong tất cả thời thái an lành nguyện trừ thường sự thương nghiệp họ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời thái an lành nguyện ngồi tam bảo thường gia hộ ngày đêm sau thời thượng an lành song tất cả thời thầy an lành nguyện chư hộ pháp thương ủng hộ nam mô tiêu tai giáng ca tường bồ tát nam mô tiêu tai giáng ca tường bồ tát nam mô tiêu tai giáng ca tường bồ tát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 theo duyên giác ngộ mà được tai ất tật bền tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng, biết ứng dụng lời Phật dạy, đạt được chân hạnh phúc. Lại nguyện hồi hướng phước lần tới hết thảy gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân của tăng ni Phật tử bà con nhân dân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 thì phước đức tăng trưởng, trở nên giàu có và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Chúng ta khổ hay sướng, vui hay buồn, được mọi người kính trọng hay không, đều từ những hành vi trên thân khẩu ý của chúng ta tạo nên, không phải do từ bên ngoài mang tới. Vì vậy, muốn cầu hạnh phúc phải tự cầu nơi chính mình, biết nương lời Phật dạy để sửa đổi bản thân thì cuộc sống sẽ luôn được an lành và hạnh phúc. Vậy nên, bà con hãy chăm tụng lại theo video nhiều lần không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách giảm cân. Kính mời quý bà con ngày mai vào tụng kinh cùng với quý thầy.